nay mình sẽ test thử cái bình vệ sinh điều hòa Flamingo có ông anh làm cùng cơ quan thì ông giới thiệu là bình vệ sinh này có thể vệ sinh điều hòa ô tô điều hòa gia đình có thể uh, diệt khử bụi bẩn này diệt uh, vi khuẩn và khử mùi hôi của điều hòa thì uh, cái bình này hôm nay mình uh, vệ sinh thử điều hòa ô tô rồi thấy rất là hiệu quả còn uh, điều hòa gia đình thì chưa biết nào bây giờ chúng ta test thử mới biết được uh, trước khi dùng thì chúng ta đắp đều lên các bạn nhé đắp đều lên à, nếu mà tôi nói trước là làm video này là để test thử nếu mà hiệu quả thì mọi người nên ờ, dùng à, nó cũng rất là tốt còn nếu mà không hiệu quả thì chúng ta cũng ờ, không nên mua tránh tốn tiền lãng phí rồi à, chúng ta sẽ lắc đều lên thì chúng ta sẽ cắm sâu vào trong chúng ta sẽ rồi giờ chúng ta sẽ để khoảng 5 phút 5 phút các bạn để cho nó vào sâu vào các vết bẩn ờ, sau khi đó thì chúng ta sẽ bỏ ờ, cái này cái bọt này ờ, không sao cả rất là an toàn đấy à, bẩn rất nhiều ừ, mùi hương dễ chịu lắm thơm dễ chịu đấy nhá các bạn nhá hết 5 phút rồi đấy bắt đầu bây giờ tôi sẽ bật thử điều hòa xem là nó đẩy bạn ra ngoài xem như nào đấy các bạn <clears throat> sau khi vệ sinh trong 5 phút rồi đấy bắt đầu là nó thổi ra này đấy. đây chúng ta chỉ lấy rẻ chúng ta hứng này đấy ta lọc sạch đi còn nếu mà ít nữa, tí nữa còn cái ít bụi bẩn nào còn lại thì là nó sẽ tan thành nước là nó sẽ theo đường dẫn của điều hòa chảy ra ngoài vấn đề gì rất ờ, an toàn Yeah. À, bật vào có nó phổi à, nó phổi ra một khoảng 5 phút là sẽ sạch hết khô hết rồi đây các bạn sau khi mình ờ, xịt vệ sinh xong mình sẽ dùng cái lau nhìn hết cái vỏ lau mình bật ờ, cũng nên dùng vệ sinh ở ngoài gia đình mình